Xin chào tất cả anh em <clears throat> Hôm nay tôi muốn gửi đến anh em cái bộ sản phẩm hột bầu cua báo dung sáu mặt Khi anh em đi chơi bầu cua, đánh bầu cua vào sòng sớ của người ta chỉ cần đưa được một cái bộ à, hột bầu cua vào như này thôi một hột không cần phải đưa nhiều nhé. chỉ cần duy nhất đưa được một hột vào thôi khi làm cái hay là làm thái con anh em có thể đánh chính xác 100% đây là nó một ờ, <clears throat> cái, bộ sản phẩm đánh bầu cua bịp mới nhất hiện nay hiệu quả và tính chính xác của nó thì tuyệt đối về cái nguyên lý hoạt động của cái bộ hột bầu cua uh, bao dung sáu mặt này thì nó rất là đơn giản ở đây tôi có cái ờ, một cái công thức hay gọi là một cái cách đánh đây đây là nhịp rung của nó ví dụ như là bầu một dài này cua hai dài tôm thì không dung cá hai ngắn gà một ngắn nai một ngắn một dài đây là một cái cách chơi bầu cua 2019 rất là hiệu quả khi vào chơi anh em chỉ cần đưa một hột vào và đây nó là một cái máy báo dung ấy, máy báo dung bầu cua anh em chỉ cần bật đưa hột vào và bật công tắc lên khi bật công tắc xong ấy, thì nhịp dung của nó sẽ ờ, cho chúng ta biết cái nhịp dung theo những cái đúng cái phương thức này bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem về cái hiệu quả của cái bộ sản phẩm máy bầu bao cua dung bao cua này tôi sẽ sóc thử cho anh em xem mấy tay nhé khi anh em sóc ấy, sóc kiểu gì được mạnh nhẹ sóc ừ, mạnh tay hay nhẹ tay nói sóc kiểu gì được nó đều có đều có thể bảo dung cho anh em biết nếu như anh em đánh bình thường như này tôi sẽ sóc bình thường như bây giờ tiếng này là một ngắn một ngắn có nghĩa là có gà anh em nhé đó chính xác không có một con gà này vẫn là một ngắn này vẫn có gà anh em nhé đó chính xác luôn bây giờ không dung không dung có nghĩa là có cua nhé à không dung có nghĩa là có tôm đó hai cái tôm liền anh em nhé bây giờ là một dài này một dài tất nhiên là có bầu rồi đó có một bầu anh em bây giờ một ngắn một ngắn lại có gà này đó có gà anh em nhé rất là chính xác đây là khi mình sóc nhẹ sóc bình thường này còn bây giờ tôi sẽ sóc căng tay này sóc tơi lên như này đó một ngắn một ngắn có nghĩa là có gà nhé đó, chính xác không anh em khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một hột vào thôi là anh em chiến thắng 100% bây giờ nó là một dài một dài có bầu rồi đó hai bầu liền nhé bây giờ một ngắn một dài một ngắn một dài là còn nai nhé đó chính xác còn nai không nhầm chuẩn không sai một tiếng nào vẫn là một ngắn một dài tiếp tục còn nai đó vẫn là nai nhưng mà chính xác rất là hiệu quả rất là chính xác bây giờ hai dài hai dài có nghĩa là có cua anh em nhé đó chính xác 100% có cua bây giờ hai ngắn này hai ngắn đó là có cá nhé xin lỗi vừa rồi nó là dung một ngắn một ngắn này một ngắn tất nhiên là gà đó hiệu quả chính xác 100%, 100%. anh em có sóc 100 tiếng thì nó cũng lên chuẩn 100 tiếng cho anh em xem một dài một dài có nghĩa là có bầu rồi đó anh em thấy chính xác không <clears throat> rất là chính xác luôn về cái cách thức hoạt động của nó là như thế còn khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một hột vào thôi và đây là cái máy báo dung của nó ấy. đây là một cách chơi bầu cua bịp 2019 rất là hiệu quả chỉ cần một máy báo dung như này anh em nhé khi nào khoảng cách của nó từ hột này từ cái hột này cho đến máy báo dung thì 3 đến 4 mét bắt sóng thoải mái đây là cái cách uh, sử dụng như thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách bảo quản ví dụ bây giờ nó tôi đang làm một con bầu thì khi nào mặt bầu nó không dung anh em cứ thấy mặt nào không dung ví dụ bây giờ mặt tôm là không dung nhé đây tôm không dung đúng không thì anh em ngửa mặt tôm lên và để như này đây gọi là cách bảo quản vừa rồi tôi hướng dẫn anh em về cách sử dụng và cách bảo quản cũng như cái ờ, công thức hoạt động của cái ờ, hột bầu cua báo dung 6 mặt này anh em nào có nhu cầu tìm hiểu tư vấn có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại trên màn hình cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em